Xin chào toàn thể anh em Bắc Trung Nam nhé Thì hôm nay công ty chúng tôi giới thiệu tất cả anh em một cái sản phẩm đồ chơi cao cấp mới nhất hiện nay Đấy con máy này à, Con à, có thể giúp anh em mình giành chiến thắng được trên tất cả các trọng chơi chơi Bầu cua sóc đĩa tài xỉu Đấy và cái máy này độc quyền với công ty chúng tôi anh em nhé Công ty chúng tôi chưa phân phối và trung cấp cho bất cứ các đại lý nào cả Chỉ là độc quyền với công, công ty tôi bán thôi Và cái sản phẩm à, máy này là em đến trong sới chơi hột bát nắp đĩa là hoàn toàn là của người ta anh em đến em không phải đưa bất cứ đồ đạc của mình vào cả anh em mình chỉ cầm duy nhất một cái máy này đến anh em đeo trong người là anh em mình sẽ là người giành thắng anh em sẽ là người kiếm tiền đấy và nó sẽ báo cho anh em biết từng cái nhịp rung một để em biết được em đánh và cái nhịp rung của nó rất chi đơn giản thôi để, để chứng minh em bằng tế là tôi, tôi sẽ chứng minh anh em là những bộ hồn cái lắp cái bát như thế là hoàn toàn là đồ thường hoàn toàn là đồ chợ thì sau đây tôi kiểm tra cho anh em có thanh nam châm này thì đây đấy là thanh em châm hít rất chia mạnh luôn em nhé đấy sau tôi kiểm tra anh em con bát này ví dụ bát hình cái bát công chuyện em kiểm tra thanh âm châm nó sẽ hít chặt luôn là bát này hoàn toàn không hít anh em nhé tiếp theo quân vị này chứng minh anh em bằng thực tế luôn à, hoàn toàn không hít này ok cho anh em cái đĩa này cũng hoàn toàn là không hít được thanh âm châm tiếp theo này đến à, tài xỉu anh à? đấy, nếu mà lắp camera hay lắp âm dương lắp hai chiều anh em kiểm tra thanh âm châm nó hít chặt luôn này lắp này hoàn toàn không hít anh em nhá hột đây hột báo hay là hột ờ, cảm ứng anh em kiểm tra thanh âm châm nó hít chặt luôn đấy, hột cũng hoàn toàn không hít này đĩa này cũng hoàn toàn không hít với thanh âm châm này đấy đây bầu cua đây. đây cái ờ, tô này tôi vẫn cũng ăn hàng ngày nấu canh hàng ngày đây đấy cũng hoàn toàn là không hít thanh nam châm đĩa đây hột đây hột chip báo sóng mặt nếu mà anh kiểm tra thanh châm hít chặt luôn cũng hoàn toàn không hít nào đấy thanh châm bệ hít chất chỉ mạnh luôn em nhá đấy thì là vừa rồi à, tôi đã kiểm tra cho anh em à, đồ đạc cho anh em chứng minh anh em là tất cả đồ đạc đây hoàn toàn là đồ thường hoàn toàn là đồ chợ và sau đây tôi sẽ nói qua anh em biết thêm một con máy cao cấp mới nhất là của bên công ty tôi là cái máy này anh em đến bất cứ dòng sới chơi bầu cua sóc đĩa tài xỉu là anh em mình đều để chơi được anh em đều để người giành thắng và độ bắt xa trong con kính là 5 đến 7 mét em nhé đấy, bất cứ anh em ngồi đâu nó báo chuẩn xác của cho em biết và cái máy này tôi đã lập trình sẵn của nó có ba nút này nút tròn là nút tắt mở này và mà tôi lập trình sẵn ba nút ở rìa này đấy, chế độ đầu tiên và chế độ thứ hai chế độ thứ ba thì đầu tiên là bầu cua thứ hai là tài xỉu và thứ ba là sóc đĩa đấy từng chế độ một đấy và công ty tôi đã lập trình sẵn anh em mình đến dòng sới sân chơi nào anh em chơi cái trò nào anh em bật vào chế độ trò đấy thì bây giờ tôi giới thiệu luôn cho anh em và tôi test luôn cho anh em về cái chế độ uh, sóc đĩa trước này đấy thì tôi bật đây và tôi bật vào chế độ thứ ba vì chế độ thứ ba là chế độ sóc đĩa và tôi đặt vào trong cái cốc này để nó vang lên anh em phải cảm nhận cái nhịp rung cùng với tôi đấy xem cái đồ cái máy cao cấp mới nhất bên công ty tôi này cái độ chuẩn xác nó như nào anh em nhé về cái bảng nhịp chung nó thì uh, sóc đĩa này nó gồm có hai cái nhịp chung nó sẽ làm lẻ dung một dung và chặn nó sẽ là hai dung anh em nhé test luôn cho anh em này anh em thấy chưa báo rất nhanh luôn 1 đến 3 giây báo chuẩn xác của thanh dung luôn anh em anh em nhé như tiếng này thì cái thanh dung nó báo cho tôi biết là hai dung thì một trong năm tiếng này là chẵn này mở ra ok anh em này sắp đôi này đấy test tiếp cho anh em Muốn một đồ chơi tôi đã test cho anh em tầm 4 đến 5 tiếng bạc anh em nhé cho nhà cái sóc nào cũng được cứ sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây báo chuẩn xác thanh dung cho anh em Ở như tiếng này cái thanh dung nó báo tôi biết là một dung anh em nhé một dung là 100 năm tiếng này lẻ này mở ra ok anh em này ba đen anh em thấy không rất là chuẩn xác luôn đấy vẫn là một chung này một chung nhà 100 năm là nẻ tiếp rồi mở ra vẫn là ba đen này kỷ niệm em tiếng cuối này anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn anh em nhé cứ sóc xong đặt xuống 1 đến 3 giây báo chuẩn xác đánh dung cho anh em biết luôn cho nhà cái anh ta sóc thế nào cũng được 100 năm tiếng này là chẵn này hai dung này ok cho anh em quân vị có chồng với nhau vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết này hai dung sấp đôi đấy và sang đến cái sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm bầu cua thì ở đây à, anh em này à, tắt cái máy đi cho reset lại và anh em bật lên và anh em bật vào chế độ đầu tiên thôi vì chế độ đầu tiên là chế độ bầu cua đấy thì tôi đã bật chế độ bầu cua này thì về chế độ bầu cua thì nó gồm 6 cái nhịp rung cho anh em đánh đấy từ mới 6 con nó sẽ là bầu không dung và cua một ngắn tôm một dài cá hai ngắn gà hai dài và lai là ba ngắn anh em nhé test luôn cho anh em này chứng minh luôn cho anh em bằng tế này cái sản phẩm bên tôi là cái độ chuẩn xác của nó như nào đấy anh em theo dõi anh em thấy chưa hai dung anh em nhé hai dung dài thì một trăm năm tiếng này nó có gà đây hai cái dung dài đấy dài nó sẽ kéo dài hẳn ra mà ngắn thì chớp thôi anh em nhé hai dung dài thì 100 trăm tiếng này có gà này, mở này ok cho anh em hai cua một gà đấy test tiếp cho anh em này cho là cái sóc nhiều nhịp này này vẫn được vẫn báo chuẩn xác cho anh em biết luôn anh em nhé đấy anh em nhá hai cái rung ngắn hai cái rung ngắn này một trăm tiếng này nó có con cá này khẳng định em luôn này mở này ok anh em là có cá này một cá một bầu một nai Đấy, anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn em nhá tiếp tiếp cho anh em à như tiếng này anh em nhá một đến ba giây mà không thấy cái máy báo rung nó rung thì một trăm tiếng này con bầu em nhá bầu là không rung này khẳng định em luôn là bỏ này ok anh em này bầu một bầu một cua một nai đấy rất là chuẩn xác luôn em nhá kỷ đem em tới cuối này cái sản phẩm này đó là sản phẩm cao cấp và mới nhất của bên công ty tôi độc quyền bên công ty tôi có rồi anh em nhé đấy thì như tiếng này là ba cái rung ngắn em bây giờ ba cái rung ngắn này một trăm năm tiếng này có online nhá anh em nhá khẳng định em luôn này mở lắp đã có like này ok anh em hai like một tôm đấy, rất chi chuẩn xác luôn em nhá đấy và sang cái đồ chơi tiếp theo đó về tài xỉu đây thì em mình cũng chỉ cần đấy reset lại cái máy này bấm một nút tròn này xong em bật lên em bật vào chế độ thứ hai là chế độ tài xỉu đấy tôi lập chính sẵn ở cái máy rồi thì bên tài xỉu nó gồm có hai cái nhịp chung, nó sẽ là tài rung hai cái và xỉu nó sẽ rung một cái chuẩn xác là tuyệt đối luôn em nhé đấy thì như vừa rồi anh em theo dõi tôi test uh, Ờ, bầu cua sóc đĩa ấy, thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm rồi đấy sang tiếp theo sản phẩm thứ ba là sản phẩm tài xỉu ai test luôn anh em này anh em nhá một dung đấy một dung nhà 100 năm tiếng này là xỉu ai mở này 10 điểm xỉu ai 541 xỉu anh em nhá test tiếp cho anh em này vẫn là một chung rồi anh em nhớ cứ một đến 3 giây ấy là báo chuẩn xác của thanh chung rồi đấy một chung nhà xỉu tiếp này 8 điểm này 6 1 1 8 điểm xỉu anh em nhé đấy thì đây khi thanh chung tôi đặt trong cái cốc này thì nó vang lên anh em mình mới có thể cảm nhận thôi còn khi tôi cầm trên tay hoặc là đút túi quần túi áo thì cái nhịp rung của nó rất, rất chi là êm kể cả trong đêm khuya tiếng anh em mình không phải lo sợ được người ngồi bên cạnh cũng có thể phát hiện ra cái nhịp rung của nó anh em nhé bằng thực tế này tôi test luôn anh em này sóc nhiều nhịp luôn này để gần máy quay cho anh em này đấy, à, anh em có nghe thấy không đấy, à, máy rung năng rung này đấy, à, một rung này hai rung này đấy như tiếng này cái máy nó báo thì biết là hai rung hai rung nhà một trăm năm tiếng này là tài anh em nhá mở này tài này 13 điểm đấy bốn bốn năm mười ba điểm tài đấy tiếp cho anh em này tiếng cuối cùng này như tiếng này thì cái thanh chữ báo dung nó báo cho biết là một dung đấy một dung là 100 cái này xỉu à đấy làm cả ngờ xỉu cái này anh em nhé mở này ok cho anh em 7 điểm xỉu 511 7 điểm anh em nhé, đấy và bây giờ tôi tắt cái thanh trùng đi đây à, vừa rồi đấy thì tất cả anh em đã theo dõi cái video của bên công ty chúng tôi và tôi đã giới thiệu cho anh em cái sản phẩm cái đồ chơi cao cấp mới nhất bên công ty chúng tôi và anh em đến sòng sới đến chơi anh em mình không cần phải đưa đồ lạc vào mà anh em vẫn là người giành chiến thắng và như anh em theo dõi ấy, thì là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm đấy thì những anh em nào quan tâm những anh em nào đang thua tha những anh em nào đang đi săn lùng những cái đồ chơi công nghệ bịp mới tiên tiến thì anh em liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên hình công ty tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em và giới thiệu đồ chơi cho anh em bất cứ dòng sới sân chơi nào được chúng công ty tôi đều để giải đáp được đồ chơi cho anh em để giúp anh em mình có thể kiếm tiền à, anh em mình dành dáng trên cái sòng sới sân chơi mà anh em mình đang chơi thì công ty tôi có hai cơ sở chính một là ở bến xe Đông Sài Gòn hai là ở bến xe Mini Hà Nội anh em gần cơ sở càng nào qua trực tiếp cơ sở càng đấy test cửa hàng trực tiếp anh em nhé anh em nào không qua được anh em liên hệ qua số điện thoại hiển thị cho mình. công ty chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn anh em gửi đồ về cho anh em đấy qua đường nhà xe đường bưu điện đường nào thuận tiện đến với anh em thì chúng tôi chúng tôi sẽ gửi hàng về cho anh em thì là khi em nhận được hàng anh em liên hệ lại cho công ty chúng tôi công ty chúng tôi sẽ gửi video hướng dẫn cho anh em để anh em mình có thể sử, sử, sử dụng được cái máy đấy bất cứ anh em mua món đồ chơi nào công ty tôi sẽ có giấy hoặc là video hướng dẫn anh em cách sử dụng anh em nhé còn về chế độ máy móc thì bên công ty tôi sẽ bảo hành anh em 2 năm đấy trong vòng 2 năm anh em không may có làm rơi vỡ gì quay lại công ty tôi sẽ bảo hành cho anh em không mất một nghìn phí nào anh em nhé thì à, cái thời lượng video không có nhiều thì tôi xin phép là kết thúc cái video ở đây chúc tất cả anh em sẽ người giành chiến thắng trên những sân chơi mình chào tất cả anh em